Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng sâu kèo nhé anh em. Đấy thì cái kênh bóng đá này là cái kênh mà tiếng mới lập uh, chưa được bao lâu nên chưa có được cái đề xuất từ uh, đề xuất từ cái uh, kênh YouTube ấy. Nên anh em tìm cái kênh tiếng bóng đá trên YouTube chắc vẫn chưa ra đâu, nhưng mà thay vào đó thì anh em có thể tìm cái kênh này bằng cái mã miền bằng cái mã miền của tên này đó chính là tiếng bóng đá 68 anh em chỉ cần gõ trên cái thanh công cụ của YouTube tìm kiếm này anh em gõ liên tiếp là tiếng bóng đá 68 là sẽ ra được cái kênh tiếng bóng đá này nhá đấy còn thứ hai là anh em có thể vào cái kênh ờ, anh em có thể tìm cái kênh ờ, tiếng sâu kèo của tiếng đấy anh em ấn vào và anh em nhìn phía dưới cái cái logo cũng như là cái tên này có cái phần chữ kênh thì anh em ấn vào sẽ thấy được cái đề xuất từ YouTube của cái kênh tiếng số kèo là kênh tiếng bóng đá đấy anh em nhớ để để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này để cho tiếng có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều video uh, uh, cho anh em tham khảo những cái trận đấu sắp tới nha đấy thì riêng cái kênh nhỏ này cái kênh tiếng bóng đá tiếng sẽ làm thêm nhiều video tập trung cho cái kênh này phát triển nhiều hơn đấy <clears throat> và riêng cái kênh tiếng số kèo thì anh em cũng nhớ ấn đăng ký follow để cho tiếng mau đạt được cái mốc là một ca sub để uh, uh, tiến lên càng nhiều video chia đều cho hai cái kênh này cho anh em tham khảo nhé ok thì quay lại với cái video này thì anh em có thể thấy này à, tối ngày hôm nay cũng như là <coughs> tối ngày hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra từ uh, các giải đấu hàng đầu châu này anh em La Liga, Bundesliga, rồi ngoại hạng Anh, rồi Serie A đấy rất là nhiều giải luôn à, league one này đấy thì do tiến không có được nhiều cái thời gian để lên hết các video ở các trận đấu này cho anh em tham khảo cho nên tiến chỉ lựa chọn ra một vài trận đấu để lên cho hai cái kênh youtube của tiến cho anh em tham khảo mà thôi đấy còn tất cả các mã kèo còn lại tiến đều uh, cho đầy đủ anh em trên nhóm à, ờ, các mã kèo mà chuẩn nhất trước cái giờ bóng lăn đấy những anh em nào mà mà đang à, thua tha sao bờ hay thật sự muốn vào nhóm cùng đầu tư bóng đá một cách hiệu quả nhất với tiến thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến ở để dưới màn hình ở trong cái video này đấy thì anh em nhớ nhé có nhiều anh em hỏi tiến là là vào nhóm của tiến thì à, có tốn phí hay là các mã kèo mà tiếng cho có chuẩn không thì tiến cũng chia sẻ thật với anh em là cái nhóm của tiến là hoàn toàn là không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết đấy anh em vào nhóm của tiến thì à, chỉ cần đáp ứng được hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm và không có lấy một đồng phí nào từ anh em anh em nhớ nhé đấy thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn ít nhất cũng từ ờ, một hai củ trở lên đấy vì khi mà anh em chơi bóng ấy là, là anh em chơi chặn vài củ hay hay là vài chục rồi vài trăm củ thì cái chuyện đó à, anh em cái chuyện đó quá bình thường đúng không anh em đấy nhưng mà anh em mà cầm vài trăm k mà xin vào nhóm thì thì làm sao mà tiến có thể chia được các mã kèo cho anh em đầu tư được đó không để tiếng chia cho anh em vừa vào trận này 100 rồi rồi vào quả kèo tỷ số 100 cứ chơi như vậy từ nào mới có cái lời đúng không ít nhất anh em cũng phải có số 4 từ một hai củ trở lên đấy nếu mà anh em đạt được cái yêu cầu đó thì anh em phải liên hệ cho tiếng còn cái trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đây ví dụ như à, hôm nay đi trong video ngày hôm nay đi tiến sẽ lựa chọn nhận định cho anh em uh, uh, đây tiến sẽ lựa chọn nhận định cho anh em một trận đấu sớm giữa Sassuolo với thằng Sevilla thì tiến đã cho anh em coi mã kèo của trận đấu này đây Sassuolo Sevilla thì với mã kèo hiện tại ví dụ nha nếu như mà anh em chơi cùng trang với Tiến thì Tiến sẽ kiểm soát được những cái mã kèo này cũng như là anh em đã đã chơi chung trang thì anh em cũng có những mã kèo như Tiến đấy thì Tiến khi mà mà đã cho anh em những cái mã kèo chuẩn nhất trước cái giờ bóng lăn để anh em vào ấy à, kiểu như là là bóng lăn tầm 5 đến 20 phút nếu mà tiến thấy cái mã kèo đó không ổn thì tiến sẽ lập tức báo lên nhóm để cho anh em bán cái mã kèo đó đó khi mà anh em bán chỉ lỗ 5 đến 10 phần trăm thôi rồi có khi nếu nếu mà tiến thấy kèo đó dễ gung hay là là dễ có bàn tỷ số hay là dễ xuất hiện thẻ phạt thẻ phạt cốc gì đó tiến sẽ lập tức báo nhóm luôn để cho anh em ờ, vào liền các mã kèo đó để anh em cùng kiếm lãi đó cái đó cái lợi thế khi mà anh em chơi cùng trang với tiến anh em nhớ nhé bắt buộc là anh em phải chơi cùng trang với tiến nếu như mà anh em muốn vào nhóm anh em nhớ cái điều này nha à, có nhiều anh em chơi ở những trang khác nữa có nhiều anh em uh, không có chơi bóng ngoài của thầu quả cò mà lại chơi ở những cái trang khác mà lại muốn vào nhóm của tiến xong rồi tiến lại kêu anh em là phải chơi cùng trang giống như cái điều kiện mà tiến đã nói rất là nhiều trên youtube rồi nhưng mà các anh em anh em đó lại nói là ừ đã chơi trên trang cũ không muốn chơi cái trang mới cùng với tiến thì chỉ muốn vào để xin kèo thôi thì những anh em đó thì cũng đừng có nhắn tin mà mà liên hệ cho tiến xin kèo làm cái gì nhá tiến nói trước đã bảo là vào nhóm là phải chơi cùng trang mà các anh em cứ uh, à, chỉ muốn vào nhóm xin kèo xong rồi để chơi bên trang khác gì anh em nhắn tin cho tiến nó làm gì khi mà tiến nó đưa yêu cầu là anh em phải chơi cùng trang với tiến và có số vốn ít nhất là một hai củ trở lên đấy tiến nói thẳng là như vậy nha đừng có làm nhau mất thời gian làm cái gì hết đấy còn cái à, việc có nhiều việc mà anh em à, à với cái số một hai cũ thì tiến dễ chia cho anh em nè còn các anh em nào mà chỉ có vài trăm k mà xin vào nhóm thì anh em tốt nhất đừng có liên hệ cho tiến luôn đấy vì anh em cầm vài trăm thì làm sao mà tiếng chia kèo được nhớ nha đó chỉ cần anh em đáp ứng được hai cái yêu cầu tiếng nhắc lại lần nữa thứ nhất là có số vốn một hai củ trở lên tối thiểu là một hai củ trở lên thứ hai là phải chơi cùng trang với tiếng ok cho anh em đó thì đặc biệt là những anh em nào mà đang thua tha xa bờ mà đang muốn uh, uh, gỡ gạt muốn anh em nào mà tin tưởng tiếng thấy tiếng nhận định phân tích cái trận đấu một cách mà nó chi tiết á mà muốn uh, cùng theo tiếng ở chặng đường dài phía trước đó tin tưởng thì cứ liên hệ với tiếng qua cái telegram hoặc là cái số zalo tiếng có để phía dưới ở màn hình của video này đó anh em mà đủ hai cái điều kiện tiến đưa ra thì cứ liên hệ trực tiếp đi đừng có ngại ngùng hết tiến sẽ đưa anh em vào nhóm thôi đó còn những anh em nào mà chưa biết cách chơi trên trang thì tiến cũng sẽ hướng, dẫn cũng như là chỉ cho anh em một cách mà nhiệt tình nhất đó thì nó đơn giản thôi tiến chỉ cần chỉ một lần thôi chắc chắn là anh em sẽ quen với những cái cách mà chơi trên trang thôi không cần phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò làm cái gì hết đấy anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cò vừa bị ờ, mắc like mắc phí này lại còn bị gặp nhiều cái vấn đề khác chưa nói là liên quan đến pháp luật nữa đó rất là phức tạp luôn em vì việc gì phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò đúng không đó ví dụ như cái mã kèo à, anh em thấy này chủ nhà sasu lô chấp đổi khách với mức là nửa một ăn không chấm ờ, ăn 2 ờ, hai có nghĩa là anh em bỏ một củ nếu anh em thắng kèo này anh em sẽ thu về được hai củ lẻ 20k đấy lãi cái còn lãi ăn đủ thậm chí là dư thêm ờ, vài chục ca thấy không anh em tùy mã kèo nha có mã kèo ăn 2.13 ăn 2.51 này đấy nhưng mà ngược lại <clears throat> nếu như mà anh em chơi bên ngoài quả thầu quả còi thí dụ như mã kèo nửa một này nó vẫn đưa cho anh em là mã kèo nửa một nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 0.8 0.9 thôi đó nó sẽ cắn một số 4 ờ, một số like tụi em nếu như mà anh em thắng nó sẽ cắn được một khúc đấy nhưng mà nếu mà anh em thua thì cái người chịu thiệt vẫn là anh em mà thôi thằng thầu thằng cò nó chả mắc mát cái gì hết đó tụi nó chỉ việc ngồi không anh em chơi rồi anh em đút cho tụi nó kiếm lãi tụi nó tự sống tụi nó kiếm từ cái số vốn từ anh em thôi đó anh em chơi như vậy phải là mất tiền ngu không đúng không đó anh em đừng có để cho cái cái sự việc đó xảy ra nhiều quá anh em chơi banh bóng mình anh em chơi như vậy là chơi như vậy là phải nói là rất là ngu luôn nếu mà tiếng mà mà có đụng chạm với anh em thì cho tiếng xin lỗi nha tiếng chỉ nói lên những cái gì mà uh, thật lòng mà mà tiếng muốn chia sẻ với anh em thôi đó còn anh em mà thấy tiếng nói ờ, quá đáng mà nói không hay thì anh em có thể ờ, block hẳn cái kênh youtube của tiếng luôn anh em có thể quỷ ờ, cái cái lượt đăng ký theo dõi hay là đừng có tìm đến cái kênh của tiếng nữa vì tiếng chỉ nói thật lòng về những gì mà tiếng nói muốn suy nghĩ thôi mà tiếng nói thôi đấy anh em thật sự quan tâm thì cứ liên hệ cho tiếng tiếng sẽ hỗ trợ anh em ok cho anh em đấy <coughs> thì uh, hiện tại quay lại với mã kèo này đi quay lại với mã kèo này anh em có thấy này nhà cái đang đưa ra cái tỷ lệ kèo cho đội chủ nhà Sassuolo chấp đội khách Serbia với mức chấp lần lượt là nửa một rồi 0.5 này một hòa rồi 0.25 này đấy về mã kèo tài xỉu thì có 2.75 2.5 ba hòa 2.25 rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn đó bên cạnh đó còn có mã kèo cả chặn ờ, bên mã kèo mã kèo hiệp 1 nè tài xỉu rồi kèo chấp nè còn có mã kèo à, à, cược xiên rồi phạt góc thẻ phạt rồi nói chung là rất là nhiều mã kèo anh em rồi mã kèo à, tỷ số này đó về cái trận đấu này trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà mà mà tiến chọn để cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này nhé đây thì ok anh em nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại thì có thể thấy này à, đội chủ nhà Sassuolo đang có được 13 à, xin lỗi anh em đang có được 33 điểm sau 26 vòng đấu đó và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Serie A hiện tại đó và có được 9 thắng 6 hòa 11 thua và 34 bàn thắng để thủng lưới 40 lần đó còn về đội khách Sevilla thì đang có được 24 ờ, điểm sau 26 vòng đấu và đứng ở vị trí thứ 17 với 5 thắng 9 hòa 12 thua à, ghi được 23 bàn thắng và để thủng lưới 42 bàn thì ờ, anh em nhìn vào bảng xếp hạng có thể thấy cái thằng Sevilla thì đang à, chỉ hơn cái nhóm cầm đèn đỏ là 5 điểm cách biệt mà thôi đó và bỏ xa cái đội thứ nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 19 là 12 điểm cách biệt một cái số điểm khá là an toàn nhưng cái thằng xe dây này chỉ còn cái nguy hiểm là trước cái đội xếp thứ 18 nhóm cầm đèn đỏ gần nhất là cái thằng Verona mà thôi vì với năm uh, điểm cách biệt các anh em thì thì uh, mà phía trước cái giải Serie này còn đến 38 ờ, vòng đấu 38 vòng đấu cho tất cả giải hiện tại mới 26 thôi còn đến 12 vòng đấu nữa nhưng cái khoảng cách của Sevilla với Verona chỉ là 5 điểm cách biệt mà thôi đó thì mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra nếu như thằng Beja này thi đấu không tốt ở các trận cầu đấu còn lại thì một cái sức mà gớt xuống cái vị trí nhóm cầm đèn đỏ thì hoàn toàn có thể dành cho thằng Sebeja đấy gọi như là thằng Salet Nitana hay là Lecce hay là Embuli thì hoàn toàn còn nguyên cái nguy cơ gớn xuống cái nhóm nguy hiểm nếu như mà Verona à, thi đấu tốt ở những trận tiếp theo đó à, một cái bảng xếp hạng phải nói đang rất là căng thẳng tại Serie A nha anh em còn về thằng Sassuolo thì anh em thấy này với 33 điểm nó đang bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ đến uh, uh, 14 điểm cách biệt đấy một cái số điểm khá là an toàn nha anh em đó nhưng mà cái vị trí mà thằng Sassuolo hiện tại muốn cạnh tranh vào cái top 5 cũng đang nó thua top 5 đến 14 điểm cách biệt đó thì Sassuolo gần như là là chỉ đặt mục tiêu là nằm ở giữa bảng xếp hạng như hiện tại thôi để tiếp tục giành một cái vé uh, đá Serie A mùa sau và chắc chắn là Sassuolo sẽ làm được điều đó thôi vì cái số điểm của Sassuolo hiện tại khá là an toàn trên bảng xếp hạng đấy vì vậy nhìn xét về về hai đội hiện tại chính Sevilla là cái đội cần điểm hơn bao giờ hết đúng không anh em đó <coughs> còn về phong độ anh em có thấy này thằng Sassuolo cái dạo gần đây phải nói là thi đấu cực kỳ tốt cực kỳ tốt luôn nha anh em đó trước đó sau hai cái trận thua liên tiếp trước cái thằng Fiorentina 21 và thua Lazio 20 thì uh, Sassuolo đã có liên tiếp 4 trận bất bại trước uh, uh, các đối thủ rất là mạnh luôn như là trận một hòa một đều trước Monza này và thậm chí là thắng cái thằng AC Milan đến là với tỷ số là 5-2 ngay trên sân nhà của Milan luôn đó tiếp theo đó thì Sassuolo lại có một chiến thắng trước Atalanta với uh, tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà và sau cái trận thắng này thì Sassuolo lại cầm hòa trước ờ, Udinese với tỷ số 2 đều ngay trên sân của Udinese thì sau đó thì thì cái thằng uh, Sassuolo phải nhận cái thất bại 2-0 trước Napoli anh em không thể trách được cái thằng Sassuolo ở trận này vì Napoli hiện tại à, cái trận thua này anh em có thấy nè Napoli hiện tại phải nói là rất là mạnh tại Syria đó 68 68 điểm sau 26 vòng đấu 22 thắng 2 hòa 2 thua ghi được 60 bàn thắng để hút lưới 16 bàn thằng Napoli là đạt đang có cái phong độ phải nói là tốt nhất ở ờ, các giải đấu hàng đầu châu lục hiện tại luôn Napoli là cái đội mà mà có cái 68 điểm sau 6 vòng đấu là cái số điểm mà đạt cao nhất tính tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đó anh em nhớ nhá chứ không riêng gì tại Serie đâu đó và 90% là Napoli vô địch anh em bỏ xa cái thằng thứ nhì là Inter đến 18 điểm cách biệt thì thì lấy cái gì mà Inter đuổi kịp nữa đúng không thì rất có thể là Napoli này sẽ vô địch Serie trước uh, trước 7 8 vòng đấu luôn cũng không chừng nữa. Đấy. Vậy vậy cho nên cái trận đấu thua cái trận thua này là không đáng trách dành cho Sassuolo nhá đó nhưng sau cái trận thua này thì anh em thấy này Sassuolo liên tục có được 3 chiến thắng liên tiếp trước mọi đối thủ luôn tại Syria 1-0 trước Lecce này rồi trên sân nhà cũng giành chiến thắng 3-2 trước Cremonese này và gần đây nhất gần đây nhất cách đây cỡ 2 ngày thôi là là thằng Sassuolo này cũng đã có được một chiến thắng với tỷ số là 4-3 trên sân nhà của Roma luôn đó một cái thành tích phải nói là rất là ấn tượng đó còn về đội khách Sevilla thì cái thời gian ở gần đây thằng Spezia này uh, đang ở vị trí mà mà gần bảng xếp hạng thì cái đội bóng này đã thi đấu rất là tốt và và uh, đã kiếm được 5 điểm gần nhất để vươn lên được cái vị trí thứ 17 bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ đấy thì anh em đã thấy này sau khi mà trải qua cái chuỗi là 4 trận thua liên tiếp trước mọi đối thủ và và trong đó có chuỗi 3 trận không ghi được bàn thắng nào tại Serie A thì tiếp theo đó cái thằng uh, ờ, Spezia này lại phải Spezia này phải lọt phải trải qua trận hòa hai điều trên sân nhà của Empoli lại rồi là xong lại sau cái trận hòa này lại tiếp tục phải thua Juventus với số 2-0 đấy nhưng ở ba trận gần nhất thì uh, Sevilla đã thi đấu tốt hơn và kiếm được đến 5 điểm anh em thấy này Sevilla hòa trước Udinese với tỷ số 2 đều rồi trên sân nhà là hòa với Verona với số 0-0 đấy và gần đây nhất thì là một trận đấu phải nói là cực kỳ tốt cho Sevilla khi mà giành chiến thắng trước Inter Milan với tỷ số là 2-1 trên sân nhà đấy ở trận đấu này anh em thấy này Inter Milan chấp đội chủ nhà Sevilla rất là cao luôn với mức chấp là 1.25 chấp rất là cao nha anh em đó nhưng mà chiến thắng cuối cùng cũng đã thuộc về đội chủ nhà Sevilla đó một trận đấu phải nói là rất rất là à, hay rất là thi đấu là công thủ toàn diện dành cho Sevilla này vì cái quyết tâm mà mà của những cái đội rớt hạng những cái đội mà gần cái bảng rớt à, hạng à, ở giai đoạn cuối mùa giải anh em thì thì thường là thi đấu rất là hay đó <coughs> thì xét về phong độ của hai đội anh em có thể thấy là thằng à, cả hai đội đều đang có phong độ khá là tốt nhưng thằng Sassuolo chắc chắn là sẽ nhỉnh hơn Spezia rất là nhiều đấy và trong lịch sử đối đầu thì anh em xem này hai đội này gần như là đang là bất phân thắng bại nha anh em đó ở à, hai trận vào vào cuối năm à, vào đầu năm 21 cũng như là cuối năm 2021 thì Spezia có, có một trận hòa trước uh, uh, Sassuolo với số 2 đều này đó và thắng 2-1 trước cái Sassuolo ngay trên sân nhà Sassuolo với tỷ số 2-1 luôn đó thì uh, bước sang năm nay ở đầu năm thì Sassuolo lại có được ờ, chiến thắng ngược trước Beja trên sân nhà với tỷ số 4-1 và mới đây nhất ở trận lượt đi tại Serie A mùa này thì ờ, hai đội đã hòa nhau với tỷ số hai đều trên sân nhà của Spezia đó và quay trở lại với trận đấu này thì thì uh, <coughs> Sassuolo lại được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón Spezia và tiến sẽ cho anh em xem qua về về cái uh, uh, trận đấu ở lượt đi nha đây thì ở lượt đi ở lượt đi đội khách Sassuolo chấp đội chủ nhà Spezia với mức chấp là chỉ là đồng nửa thôi đấy chỉ là đồng nửa thôi và ở trận đấu này thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số hai điều đó và anh em thấy này à, ở trận đấu này thì cái đội à, đội khách Sassuolo là cái đội mà kiểm soát bóng à, nhiều hơn với đội chủ nhà vì à, bởi vậy mới được xếp ở cửa trên đấy anh em với 58% kiểm soát bóng này so với 42 của à, đội chủ nhà Beja mà thôi và Sassuolo tung ra được đến 21 pha dứt điểm trong đó có 8 pha dứt điểm gây nguy hiểm cho cầu môn đối thương đó à, bên cạnh đó thì cái thằng chủ nhà Sevilla chỉ tung ra được 7 pha dứt điểm thôi và có được hai pha gây nguy hiểm và hai pha gây nguy hiểm này cũng đã mang lại hai bàn thắng cho uh, cho Sevilla đấy anh em thấy đấy cái số lần sút của cái thằng Sassuolo gấp 3 lần so với Sevilla luôn đó và cái tỷ lệ kèo góc ở trận đấu này chỉ là về 6 dành cho đội khách và hai dành cho Sevilla đội chủ nhà đó thì kèo góc tổng ở trận này là 8 đã về xỉu góc ở trận này nha anh em nếu trận này tiếng nhớ không lầm là 9.5 kèo góc cho cái trận đấu này đấy và với những gì mà tiến đã phân tích hiện tại thì cũng như cũng như là là à, cái phong độ của hai đội này và cái tỷ lệ kèo và cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đấy đây tiến sẽ cho anh em xem cái tỷ lệ kèo gốc này kèo gốc ở trận đấu này nhà cái đã đưa ra là 9.5 cả chặn đó tài 9.5 và xỉu uh, uh, xỉu với cái mức là ăn đủ cho cái mức xỉu uh, phải gốc và tài 9.5 gốc với cái mức là bỏ một ăn uh, 1.82 đấy thì à, về cái thành tích của hai đội cũng như cái vị trí đứng trên bảng xếp hạng của hai đội hiện tại ấy và và với cái uh, mục tiêu mà mà đang bỏ xa cái nhóm nguy hiểm với một cái khoảng cách khá là an toàn của hai đội thì uh, theo tiếng nghĩ là trận đấu này hai đội sẽ thi đấu một cách uh, uh, không có bung sức cho lắm và chủ yếu là hai đội ai cũng muốn có điểm trong trận đấu này không có ai mà muốn sảy chân ở cái giai đoạn này hết đấy cho nên về cái trận đấu này với hai cái mã kèo hiện tại thì tiến ưu tiên về cái mã kèo xỉu nhiều hơn đó tiến không khuyến khích anh em là phải nằm cái kèo chấp nha tiến không khuyến khích anh em là phải nằm cái kèo chấp đội nào hết và tiến tuy là gắt kết mã kèo, kèo xỉu nhưng mà hai đội này thi đấu thì nó cũng ờ, rất là khó đón anh em anh em phải nhìn vào cái lịch sử đối đầu này đây đó ở 4 trận thi đấu gần nhất hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên đó hai đội phải nói là là cái về cái mã tài bàn thắng rất là cao nhưng mà tiến lại kết cái xỉu ở ờ, cái trận đấu này vì cái ờ, tình hình mà hai đội ờ, hiện tại thì thì tiến sẽ thiên về xỉu nhiều hơn đó chứ không phải mà tiến nhìn vào lịch sử đó đầu là sẽ ưu tiên đi theo cái lịch sử đó anh em nhớ nhé đấy và à, tiến sẽ cho anh em xem thêm một cái thông số về hai đội này thông số về đối đầu của hai đội này đó thì à, như là những gì mà tiến đã nói thì hai đội đều có trên 3 bàn thắng ở 5 trên 5 trận đấu gần nhất đấy và 5 trên 5 trận gần đấu lần nhất thì cả hai đội đều ghi bàn đó thì nhìn vào cái thông số này tiến đã có một cái mã kèo rất là ưng ý dành cho anh em này và anh em sẽ xem thêm về cái mã phạt góc đó đấy góc thì ở 5 trên 5 trận gần nhất thì thì cặp đấu này cũng có đến không không tới 10.5 góc đều về xỉu góc ở 5 trên 5 trận gần nhất đấy so xét về những cái uh, cái lịch sử cũng như là cái thông số đối đầu này thì tiến sẽ ưu tiên cho anh em vào cái mã kèo là cả hai đội sẽ ghi bàn cả hai đội sẽ ghi bàn cùng với đó là mã xỉu góc ở trận đấu này đó ok cho anh em thì uh, đây <coughs> tiến sẽ tuy là kết mã kèo xỉu nha anh em nhưng tiến sẽ không khuyến khích anh em vào anh em nhớ nhé nếu anh em kết thì anh em vào thôi nhưng mà tiến sẽ ưu tiên cho anh em hai mã kèo ở trận đấu này đây tiến sẽ ưu tiên cho anh em hai mã kèo mã kèo thứ nhất mã kèo thứ nhất là cả hai đội cùng ghi bàn mã kèo thứ hai mã kèo thứ hai là mã kèo xỉu gốc 9.5 ft đây thì đây là hai cái mã kèo mà tiến đưa ra trong cái trận đấu này nếu mà anh em kết thì anh em cứ vào nhá đây vì anh em chơi trên trang có những cái mã kèo này để anh em chơi nhưng mà nếu anh em chơi bên ngoài qua đầu có cò chắc chắn không có các mã kèo này để chơi đâu anh em đó anh em thấy hai cái mã kèo này tiến đưa ra có hợp lý không đây anh em nhìn vào cái thông số đối đầu của hai đội này 5 trên 5 trận gần nhất đều về xỉu gốc đều về xỉu gốc đó và 5 trên 5 trận gần nhất cả hai đội đều ghi bàn luôn thì không có lý do gì để mình không theo cái mã kèo này cả đó duy nhất anh em cứ đầu tư hai cái mắc kèo này cho tiến nếu như mà anh em tin tưởng tiến đây tiến sẽ cho anh em coi trên trang này đó về mã kèo xỉu gốc anh em bỏ ra là một củ à, ví dụ nha ví dụ anh em bỏ ra một củ anh em sẽ ăn lại được hai củ đó có nghĩa là bỏ một ăn một về cái tỷ lệ ăn rất là cao và chưa chắc là bên ngoài qua đầu qua còn nó sẽ có cái mã mà mà mà kèo góc này cho anh em chơi nữa đó cùng với đó là cái mã kèo mà cả hai đội cùng ghi bàn tiến sẽ cho anh em xem đây đây cả hai đội nè cả hai đội hoặc là cả một đội hoặc là cả hai đội không ghi bàn đấy thì à, anh em chọn vào cái mức cả hai cả hai đội ghi bàn ở trận đấu này với tỷ lệ rất là cao nên à, chỉ bỏ nên chỉ ăn ở cái mức là 0.62 thôi đó tuy là ăn rất thấp ăn rất thấp với cái mức là bỏ một ăn 0.62 trận đấu này nhưng mà cái tỷ lệ ăn kèo cho cái mã kèo này rất là cao bởi vậy anh em à, nên đầu tư vào cái mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn cho tiếng đấy ok thì uh, tiến sẽ không nói dài dòng video nữa tiến sẽ chốt cho anh em duy nhất hai mã kèo này mã kèo thứ nhất cả hai đội cùng ghi bàn mã kèo thứ hai là xỉu góc 9.5 ft cả chặn đấy ft là viết tắt cho cả chặn nha anh em ok thì nếu mà anh em trùng máu hợp ý với tiến thì anh em cứ vào hai cái mã kèo này cho tiến uh, còn những cái mã kèo chuẩn hơn nếu như mà có gì thay đổi trước cái giờ bóng lăn thì tiến sẽ lập tức xem kỹ lại các mã kèo và à, coi coi có cầu thủ này chấn thương rồi ra sân với sơ đồ nào chơi với công hay thủ đó lúc đó tiến sẽ à, gửi mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm trước cái giờ bóng lăn trước nửa tiếng hoặc một tiếng cho anh em vào ok cho anh em còn nhắc lại một lần nữa những anh em nào mà đang thua tha sao bờ hoặc là muốn vào nhóm cùng đầu tư một cách hiệu quả với tiến thì cứ liên hệ qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến có để dưới màn hình ở góc video này đấy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 thì uh, cái video cũng dài rồi đây hai mã kèo tiếng cho anh em nhé thì tiếng cũng sẽ xin kết thúc cái video tại đây nếu mà anh em yêu quý tiếng thì hãy thể hiện bằng cái cách là để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như là cái kênh tiếng bóng đá đó thì uh, anh em Tiến cũng đã chỉ anh em tìm cái cách mà tìm cái kênh Tiến bóng đá mới này của Tiến rồi Do cái kênh mới thành lập nên anh em tìm trên Youtube sẽ chứa ra đâu Thay vào đó anh em có thể tìm bằng cái kênh miền Anh em gõ liên tiếp trên cái thanh công cụ tìm kiếm của Youtube anh em gõ là tiếng bóng đá 68 ghi liên tiếp là sẽ ra cái kênh tiếng bóng đá của tiếng đấy ok cho anh em còn cái cách tìm thứ hai là anh em vào cái kênh tiếng sâu kèo anh em ấn vào cái phần kênh phía dưới của cái kênh này là sẽ thấy chữ kênh này đấy sẽ có đề xuất ngay cái kênh tiếng bóng đá 68 đó anh em chỉ bằng bấm vào phần đăng ký thôi đó thì tiến sẽ tập trung lên video nhiều ở trận đấu ờ, ở các trận đấu sắp tới cho cái kênh tiếng bóng đá nha anh em thì riêng cái video mà nhận định trận đấu này tiến cũng sẽ lên cho cái kênh tiếng bóng đá để anh em đừng quên để lại một lượt đăng ký theo dõi hai kênh này nhé và tiến cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư